là những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quỷ ra xoa cùng với loài ác quỷ răng nanh chĩa ra ngoài miệng cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng móng tay cứng như đồng móc ruột bằng chặt lại có quỷ dạ xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi rồi lên trên không lấy chĩa hướng lấy để lại trên giường lại có rắn sắt <clears throat> lại có rìu hâu bằng sắt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 bà ma gia phu nhân nghe ngài địa tạng bồ tát nói xong khôn xiết lo dầu và chắp tay đại lễ bồ tát mà lui ra ha ha ha